Música đó xia giờ tao múa luôn gạo rong cha điền ra cao bê nó luôn chả gạo to xia thia rong dĩ luôn tê há to xia lúa hai tia giờ chờ xì lu nhỏ đi cú xia chỉ tu xa tua mù cho kề phong อบมัวชีปอ ลอยแยงนอลวดจาดงดื้อกูเทียแต่งใจแต่งนงตัวมูชัวเกามงต่อเชียขอก็ขี้เชียใจกูอัวตัวนั่งก็รู้ลงเชียนทวนจืออยู่วันลูก็มุนชัวต่อจงหอ sia có gió nàng du ló gió du cho có cho blong xiêm blong dư đau to trâu hao bề rong rua thìa mấy gâu mong mong gâu rua to xia sàng lao nhỏ mù xì y xì nhé đau chẳng chân to xia chờ nhau to xia có gió nâng du lo gió đu cho có lo cả gió rong của ta niềng gầu chua rong vào hà rong chua to xia hậu bề xiên dĩ lưu thọ cho đồng xiên lông dư trao tỏ trâu hao bề rong rua thiê mê gâu mong mong gâu rua tỏ xia sang lâu nhỏ mù xì y xì nghĩa trao chẳng chân tỏ xia chờ nhau